Xin chào, ở trong video trước thì ờ, chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của kênh Sportcast. Ở trong ờ, video ngày hôm nay thì ờ, tôi hướng dẫn anh chị là đăng ký một cái kênh Sportcast miễn phí và chúng ta có thể up lên những nền tảng khác nhau như là Google Podcast này hoặc là Spotify, Apple Podcast để khi khách hàng họ dùng nền tảng nào thì họ có thể nghe được những kênh podcast của chúng ta. Và để không mất thời gian của chị, mời chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi và đây chính là à, màn hình máy tính của tôi thì à, trong bài học ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị sử dụng một cái nền tảng nó có tên là à, Spur để chúng ta tạo kênh podcast và khi chúng ta đăng ký kênh này là chị sẽ được à, họ tặng cho chị một món quà là trị giá 20 đô để chị mua hàng ở trên Amazon và một điều đặc biệt đó là cái nền tảng này là chị có thể đăng ký và được sử dụng miễn phí trong vòng 3 tháng và để nhận được món quà này thì anh chị hãy à, đăng ký qua đường link của tôi là chị hãy bấm vào đường link có tên là phạm thanh bình com này xoẹt pod nhá post này bấm enter sau khi anh chị bấm vào đường link có tên là phạm thanh bình com tôi nhắc lại phạm thanh bình com gạch chéo xoẹt pod là anh chị sẽ nhận được món quà là 20 đô khi chị mua sắm ở Amazon và nhận thanh toán trong tháng thứ hai và sau đó anh chị bấm vào phần ờ, check out Buzzsprout và để đăng ký tài khoản này là anh chị ờ, di chuột đến phần ờ, cái nút màu xanh đó là Get Free đây hoặc là anh chị di chuột ở phía góc phải màn hình có, có chữ là restart Free đây là chị bấm vào phần đăng ký miễn phí sử dụng miễn phí 3 tháng nhé và sau đó là anh chị thấy nền tảng là tuyệt vời thì anh chị sử dụng uh, trả phí thì tôi khuyên đến chị nên sử dụng trả phí và sau đó anh chị bấm vào phần first name là anh chị à, nhập à, tên của mình vào tôi ghi là Phạm Thanh Bình email là anh chị nhập ờ, địa chỉ email gmail của chị vào và sau đó anh chị bấm vào phần nút ở đó tôi không phải người máy nhé kích vào đây và chị sẽ nhận được món quà là 20 đô là giới thiệu bởi Phạm Thanh Bình đó là chị có thể chia sẻ đường link của tôi là phạm thanh bình com sạc à, pop tiếp theo là chúng ta bấm phần nút màu xanh đây create my postcard và chúng ta sẽ vào phần à, email để bấm à, xác nhận tài khoản này tôi sẽ vào địa chỉ gmail của mình và chúng ta sẽ nhận một cái thông báo từ Buzzsprout là làm ơn xác nhận đường link email này tôi bấm vào đây và sau đó là tôi bấm vào phần verify email là để xác nhận cái tài khoản này và tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái password của đây cái mật khẩu ở đây họ bảo là gì create your password là chúng ta tạo một cái mật khẩu cho tài khoản này thì tôi sẽ nhập mật khẩu có cả chữ hoa này chữ thường cái gì nhá chữ hoa chữ thường và có số và ký tự đặc biệt để cho bảo mật càng tốt và tôi bấm vào phần tạo mật khẩu họ hỏi là gì là bạn là một người mới tạo podcast hay là bạn đã, đã từng sử dụng uh, cái podcast khác rồi thì tôi bấm vào phần hàng đầu tiên là phần ẩm news podcast đây đầu tiên là cái à, cái tên kênh podcast nhé tên kênh podcast của anh chị như là podcast title đây là tiêu đề đấy thì tôi đặt là phạm thanh bình uh, podcast Đó. và phần uh, mô tả uh, podcast with là anh chị ạ uh, nội dung của những chia sẻ chủ đề là gì thì tôi ghi là copy này kênh phạm thì mỹ postcard chia sẻ và sau đó là tôi bấm vào phần đăng snapchat podcasting đây để chúng ta hoàn thành cái kênh của mình đó và như vậy là tôi hướng dẫn anh chị là đăng ký tạo một cái tài khoản podcast là chị có thể up những cái file ghi âm của chúng ta lên và đây chính là cái giao diện tổng quan của kênh Spotcast chúng ta ở trong những video tiếp theo là tôi hướng dẫn chị là phần cài đặt này tối ưu kênh Spotcast của mình và tôi hướng dẫn chị là up cái file ghi âm của chúng ta lên để chúng ta là có những cái đoạn podcast đầu tiên để gửi cho khách hàng anh chị thấy đoạn video là hay hãy nhớ là hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và nếu ở YouTube thì anh chị bấm vào hình của chuông nhé và chọn chọn tất cả đấy để sau khi tôi ra video nào thì anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy follow tôi ở các kênh khác nhau là fanpage Phạm Thanh Bình, Facebook Phạm Thanh Bình, TikTok Phạm Thanh Bình, ở à, blog là phạm thanh